cô, cô Hường ơi trọng ơn cô nhiều lắm nha Ôi, hiểm trợ cho tôi có tiền thuốc men rồi tôi mang trọng ơn dữ lắm <laughs> rồi cháu giờ tôi không có mang mang đi không nổi đi đi không được mà mang nữa làm sao đi <laughs> dạ à, phước cần thơ xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hôm nay thì mình à, sẽ bắt đầu quay trở lại theo định kỳ à, thăm à, bà cụ bà cái gì bà hai chầu giờ mình sẽ vào thăm bà luôn nha nhưng hàng tháng thì Phước sẽ ghé thăm bà một lần có thể là hai tháng chung quy thì ờ, có cô chú anh chị nào hỗ trợ ờ, cho hoàn cảnh của bà thì Phước là sẽ ghé lại thăm và để trao cho bà bà đang nằm ờ, ngủ hay gì á vô mình ờ, chào bà nhá chào bà hai con phước dạ con ghé lại thăm bà trời ơi bữa nay ốm quá trời rồi liêm liêm liêm em con để con tắt cái máy cái nha dạ ai ông cái ông trần á đây con gắn ờ, cái ờ, mic đây cho bà ờ, nói chuyện nghe cho nó rõ không có gì hết trơn á cái micro dạo này ăn uống có được không bà không hai đau hoài ăn cháo không ăn thấy uh, bữa nay uh, bèo quá xuống sắt rồi chắc tụt ký nữa có giảm cân không của cân đâu không biết à, ông ý con nói là bà có ờ, tính giảm cân hay gì mà sao thấy ngồi <laughs> chơi á ừ. lớn tuổi rồi giờ thì giống như nó rút đó phải không ừ, ăn cháo rồi ra xấu ăn cơm ăn cơm được hai bữa gầy bữa được nữa chứ ăn cơm ở đây ăn không được nữa ăn được nấu nồi cháo ăn nấu cháo ăn luôn hả ừ dạ trời ơi nấu cháo rồi đang nấu luôn hả ừ cá chiên ừ. à, đặng ủa cá. cháo mà ăn với cá chiên hả à, cá cá muối với con dạ cá dạ chiên ờ, mặn mặn rồi dạ mới chịu Ủa, sao? ủa cái nó mình không có đậy nắp hả không để vàng đó à. để nó vàng nó xấu lắm dạ dạ rồi ờ, cũng điện mà dạ rồi bà này mới vô nước biển về luôn ừ. ừ vô mấy bữa rồi ừ. ngày ba bốn bữa à, đang đi dò sụm xuống ừ. dạ trời ơi rồi vô nước biển hết nhiêu tiền rồi còn tiền bạc gì không mượn mượn mượn mượn mượn hạnh hết một triệu còn còn được bốn trăm ờ trời tính xuống xin tiền bà nghe bà mượn tiền người ta rồi lấy gì đâu mà xin tiền hoài nữa trời còn còn còn còn hai... tiền không cho con mượn ít dạng trung thu rồi bà hai còn hai hai hai trăm gì không biết còn tiền không bữa nay xuống bữa nay con khổ quá xuống uh, coi coi bà có cho mượn ít về xài để ăn trung thu ốc à ốc cà phê à ồ vô rồi tiền lẻ không à ăn uống không có nhiêu dân giờ uống thuốc vô nước biển không ừ. rồi khổ hết tiền luôn rồi đây ừ. hả rồi chơi khô máu luôn còn bọc ừ. luôn nè hả ừ. rồi còn có nhiêu đây hả rồi chưa được 400 nữa ừ. còn có hai trăm mấy à ờ, hai trăm ngàn nè hai trăm ngàn thì để riêng nha ừ không nè rất vô cuộc vô lợi hồi sẵn đây nè có con gửi bà luôn nè để hồi mất công móc ra móc vô có à, chị Hường á ở dầu tiếng Bình Dương gửi cho bà một triệu ghé lại ừ. nè vừa Cảm vừa mới mượn quá. triệu ghé lại đây bơm vô một triệu liền ừ. giống như chị biết trước hay sao á chắc ổ biết trước quá chắc biết trước đó ha ừ. Ờ, Chờ Phật cho biết trước Ê, nói rồi, cơm, cơm, chuyện nào trước. À, nữa xin chai dầu xích nữa đó, ừ dầu sức đi đi vụn vô cái lấy dầu sức đi chết chết anh này đó nè xin gì dầu mấy gài nó chưa có về kịp <laughs> nó xin gì lấy dầu sức đi Từ để nữa nó về đi tại, tại vì dầu ờ, dầu mua ở đây nó không có nó dạ. tốt dạ không có em cũng uh, mua nhưng mà ừ. dầu dầu nước ngoài nhưng mà kiểu dạng người ta xách tay về á ờ, dạ đợi nó tốt hơn giống như không phải mình chê dầu Việt Nam nhưng mà à. nhiều Ờ, à. nhiều khi nhiều ờ, khi dầu ờ, mình xài không quen với ừ. nước ngoài mà mấy bà cụ xài nó im hơn nó pha, vô ha vô rồi đó, em đó. ơi có đường chịu em ơi cũng uống thuốc hết trơn nước ngoài nước ăn uống không à. uống nhiều hơn ăn uống nhiều hơn ăn ha dưới dưới dưới, dưới cho bác sĩ cho bác sĩ ừ. tay chân dẫu đầu rút lên giờ đi đâu có được nữa con một lần còn đây xuống sông đâu giờ đâu có đi được đi ra tới cửa là nó té rồi dạ rồi không có đi nữa té đau quá không đi nữa rồi bà có ăn bánh trung thu gì được không ừ, đâu có mà ăn không ý con nói á mình à, không. lớn tuổi gì ăn được không á không có ăn ít ăn lắm ăn bánh bía rồi đỉnh cho bánh trung thu không có ăn bánh bía hả ừ <laughs> cái... không biết bà có ăn được hay không nữa ừ không quá à, sợ mấy người sợ bà trăm mấy tuổi nè lớn Hơi tuổi rồi ăn, ăn sợ ăn tiêu. vô không tiêu đó ừ. tại vì cũng không dám mua luôn nữa ừ, ăn nó không tiêu không không rồi ờ, lỡ ừ. có gì báo nữa ừ. đang khỏe ờ, thì ừ. tự nhiên ăn vô đi sớm khỏe sớm trời ơi chưa từ từ gấp gáp gì <laughs> đi sớm em vợ con khỏe hả con dạ vẫn khỏe con mà. mày bữa nay dễ bồng dữ rồi hả lớn rồi à, cũng ừ. 7 tháng mấy rồi ừ ô mừng gái cho nó vô đây đâu ờ, gặp nó lần rồi để từ tới, tới tết đi cho ừ. từ tới tết thì sẽ có ghé bà ừ. lần ha ghé thăm ừ. bà nha thăm nó như là vuốt nó cho nữa nó khóc dạ. Yeah. giống tao vậy á <laughs> sao vậy hả cho ừ. lấy à, lấy vía ha lấy ừ. vía ừ. khóc <laughs> giống bà cô nó rồi bữa bà đi ra đâu mà ờ, sụp sụp cái chân đây nè tính ra ngoài ngồi không mát hả bà hai ừ đến đi xuống bến thấy mấy đứa nó lù ờ. bu dưới bến đến đi xuống trời cho nó vui ai nhà à, có người dắt có được à dạ đừng đi ra nó chạy không đi nữa dắt ra ra tới đó nó sụp rồi dạ đi cái tắt sụp còn giờ hà còn giờ tháng rồi mấy mấy bên à, phường khu vực xã hỗ trợ bà được à, bổn không chị mới biên hôm qua hả mới ghé hỏi thì nói nè tự nhiên hỏi thì cô cô à, bà hai bữa bà nằm liệt gì liệt chiếu gì đi nổi vậy cái thổi cho trời được diễn chiếu không nổi đang làm giấy đang lãnh tháng được 500 mà đó. Dạ. chưa làm nó có ghé làm đâu vậy đó hả ừ. nói bữa nay nói chung là bà giờ cũng lớn tuổi rồi đâu còn làm gì ra tiền đâu ừ. ừ mà nói gì có đâu dạ. thua luôn có đâu là cái này vậy ủa ngộ ôi nhưng mà cao tuổi hàng tháng cũng không được lãnh luôn hả ừ. lãnh lãnh ờ, được hai à. hai hai hai trăm mấy được. À, à, à, tháng nào cũng lãnh hay là hai ba tháng mới lãnh lần tháng nào cũng lãnh dạ. à tức là hàng tháng mình sẽ ừ. được hai có khoảng như hai trăm bảy còn nhưng à. mà ừ. nếu mà mình không còn khả năng sinh hoạt nữa nằm một chỗ thì mới có được hỗ trợ thêm ờ, còn ờ. chẳng hạn như đi tới lui được thì không hỗ trợ thêm ừ. ờ thì ừ. ra là vậy ờ, không phải là chưa có tại nhưng mà bà hai đối với bà giờ bà cũng ngồi trên võng không chứ có làm gì nữa đâu làm gì cháu đồ rồi kêu ghéo chịu nó không rồi rồi sáng giờ làm được uh, mấy tim trầu rồi bà Ôi, nằm đây ăn hoài để con hơi buồn ăn dạ. hoài nằm ngồi ờ, rồi nó chua miệng rồi ăn rồi nó chua miệng rồi ăn vậy nó biết mấy miếng nói ông đợt này thấy bà rút quá trời nè ờ, rút xuống rồi tay chân bắt đầu dò rồi thấy đầu rút quá trời xuống xuống lẹ hình như chắc cũng gần tháng mấy hai tháng rồi con mới xuống hai tháng mấy gì rồi hai tháng mấy hả bà à, lâu nữa Ôi ừ, chết chết ở nhà đi ra bệnh viện cũng chết sống thêm một hai tháng cũng không làm gì <laughs> sống thêm một hai tháng cũng vậy hả giờ ừ. sống lâu lắm rồi hả ừ, ừ tính ra bà hai giờ là cũng hết trên thế kỷ rồi ừ. trăm năm phải không ta thế kỷ là ừ, trăm năm, trăm năm cho anh thấy kỹ rồi nói vậy thì được bà ta người ta cứu mà đúng rồi mình hy cứu gì cũng vài ba tháng rồi con ơi cứu căng đó ta có cứu cái xấu mình được đâu cái xấu rồi chết à, à cứu căng là sao bà hai <laughs> à, là cái mình bệnh hoạn mà chưa tới xấu á à, ta còn cứu được kéo kéo giãn được phải không ừ. à. còn tới xấu rồi không ai cứu được giống như bà thì chưa đó chưa ừ. tới đâu làm thêm cái tết nữa đi ừ, ừ. ghé buồn buồn thêm thêm cái tết nữa thêm ừ. cái hai cái tết nữa giống như lúc trước ghé lại kia buồn buồn thêm cái tết cuối cùng cũng thành mấy cái tết Con ơi thì giờ tới đâu hai cái đó được nhiều khi ngồi nói chuyện với bà vậy đâu biết được đâu phải không tháng sau ghé lại là về thắp nhang không nói phải nói xui nha đừng có cái đó nói bằng sự thật dạ. đó dạ. con nhiều khi con mới nói chuyện đây con đi tới khúc ngoài kia ở này tắt thở mà nằm võng xuống cái là đi luôn hả ờ đi chứ đừng có nói bà ai không sợ chết là bà tôi sợ chết mà sợ cái gì sợ mà khỏi chết không mà sợ sợ cũng chết à không có sợ mình sống từ nào sống mà chết từ nào chết mà sợ có cái đau đây à, cái đau bao nhiêu tiền cũng hết hết ăn thì không dám ăn mà nhiều khi đau và nằm chỗ một à, rồi à, khó sinh hoạt giống à, như là còn làm khổ thêm con cháu nữa à, không? khổ con cháu nữa đại dạ nó ha bởi vì nhưng mà nhiều người ờ, nhiều nhiều người lại muốn đi vậy mà lại không đi được vì chưa tới ờ. số mà nhiều người thì muốn gắng cố gắng để sống mà lại đi nằm hoài giờ già chữa hoài vậy đó ừ, mà hỏi con sống mà không đi đứng được không mà ăn được sống làm gì? đại dạ con cháu chỉ sống mà làm gì có hữu ích gì đâu mà mà mà, mà giống như luôn nghe bà nói thấy hay luôn không thiệt à, ờ, ờ, tôi giái hoài tôi đêm nào nó đốt nhang rồi không có ờ, lại được nhưng mà cũng niệm chuỗi hai quận cầu nguyện cho con ngủ cái con ngủ luôn mất tiêu gì đó khỏi đài con cháu bà sinh là năm 1916 nha của chú anh chị 17 ừ, chứ 17 17 cụ 16 mất rồi ừ. trên bà hơn bạn tuổi mất mấy tháng trước rồi là con ghé bà con nói ghé thắp nhang đó ừ. à, ờ, cũng dọn thấy cũng cứng quá dạ cứng cũng đi tới luôn chống gậy rồi như đi hái gao đồ nhưng mà không còn được minh mẫn như bà bà hai đây đâu bà hai đây là minh quá trời minh mẫn còn bà cụ kia là chỉ ngồi cừ thôi ừ. Dạ, dạ, chích covid đó hả ừ, trời ơi covid gì nữa giờ bà vậy thôi ừ. có đi đâu đâu mà chích covid à, vậy? anh tôi cũng nói vậy á chị sạn chở một cô đi bà không không đi à đi đâu chích giờ sợ nhiều khi bà cơ thể nó không có đủ nó không có đủ sức khỏe để uh, chích bà năm kìa bà mạnh hơn luôn, bà đi chích chị bà nằm mấy ngày luôn rồi nhưng mà từ bữa tới giờ là bà chưa chích mũi nào luôn không không luôn ha dạ chú cô đưa đó uống luôn hả uống được đó dạ. ban đầu uống là ờ, uống nửa viên nửa viên ờ. à, rồi sau giờ rất giờ uống viên mà hết muốn rồi. bệnh muốn muốn bệnh thì uống nửa viên không muốn bệnh thôi phải không ừ. yeah. rồi bác sĩ có dặn chừng nào đi uh, vô nước biển nữa không không có dặn chừng nào mình thấy cho mình mình dạ. nó mệt nó khó chịu rồi mình tự đi vô chứ không có dặn cháo mỗi lần ăn là cực nhiều không bà hai rồi nửa chén nửa chén vậy con mà dạ. làm riêng hồi kêu nó múc ăn hồi kêu à, nó múc tức ăn. là mình ăn lần nửa chén nhưng mà ăn nhiều ừ. lần ừ, chứ không phải là ăn một lần được nhiều ừ. thôi ừ. cũng ráng gìn sức khỏe nha ừ cảm ơn con nói dạ gán ờ, gán đi nữa có ờ, ẩm ờ, bé con xuống ừ. để cho nó cứng cứng tí xíu rồi ừ. ẩm xuống gặp nó Ừ. Dạ. Ờ. vuốt lấy día ha ừ. vuốt lấy día lấy día ly día xinh đẹp ờ, như ừ. Ờ, bà hai nè ừ. mà lúc trước ghé lại đẹp lão quá trời ai cũng khen đẹp lão chân cô chú anh chị ai cũng khen đẹp lão hết ăn chầu ghét rồi cái môi khỏi còn đi xăm môi luôn đổ quét luôn khỏi tốn ừ. tiền ừ đó giờ không biết tha phấn gì vậy tha phấn gì vậy hả không có trang điểm gì luôn không biết đâu làm không có make up gì hả có hồi dạ. xưa có đi ba rồi đi quẩy rồi không vụ đó vụ trường á vụ trường nhảy nhảy đâu á mà không không không luôn vậy là ở nhà không hả rồi đi ừ. Ờ, làm xong làm gãy rồi về ừ. Ờ, đi cấy rồi này da bắt đầu ờ, nó nó lên nó lên lên giải nó lên giải rồi ừ rồi Đúng, gỡ gỡ càng vậy. lớn tuổi thì nó sẽ ừ, gỡ gỡ nó lão quá ừ bữa nay cái nám trên mặt nó cũng hiện xuất hiện nhiều rồi cơ ừ. từ từ rồi Thôi giờ con thì cũng không biết làm sao ừ. mỗi ừ. lần ghé thăm bà là chỉ mong cho bà sức khỏe thôi để ừ. ghé thăm bà ừ. được hoài cảm ơn con dạ gần tháng tháng ngoài mày xuống thăm tao để lâu cái mày xuống không có à. <laughs> dạ ừ. chỉ sợ nhất là giờ khi mà ừ. <laughs> uh, này chị hạnh không ta à, dạ, khi sợ là nhiều khi là chị hạnh chỉ điện thôi ừ. chỉ đừng có điện chị điện là thấy thấy chắc tới công chuyện rồi đó ờ, <laughs> chứ đừng có điện chị điện mà chị nói ờ chị hạnh nè chỗ nhà bà hai nè rồi là thấy rồi chắc tới rồi đó hoặc chị đừng có điện đi <laughs> thôi vậy cố gắng nha giữ sức ờ, khỏe gắng uh, ờ, để uh, bé lớn lớn thì trong năm nay đi à. trong năm nay cũng từ tới tết để bé lớn ừ. lớn còn uh, hứa xuống uh, thăm bà cho bà ừ. vuốt lấy vía một cái chứ để giống như cụ ngoài gãy kia đợt trước uh, cũng hứa để xuống để thăm nhưng mà dính cái covid đó đi không có được ừ. để lớn lớn ở nhà covid xong rồi bà đi luôn rồi rồi không có dịp luôn nhưng mà cũng ghé thắp nhang rồi à. ẩm ừ. bé ghé lại thắp nhang bà rồi má mà chết mấy tháng vậy đó dạ chút nữa xong giờ đúng rồi cái ngoài ngoài ngoài gãy á chết à. cũng là cũng uh, là, tới uh, vừa qua tết này là cũng năm rồi hồi chết hồi tháng uh, 23 tây như tháng 12 tháng 2 thôi vậy chắc có lẽ Phước xin uh, kết thúc clip tại đây nha và hẹn gặp ừ. lại cô chú anh chị vào uh, clip sau à, chúc sức khỏe bà và cũng ừ. cảm ơn ờ, chị Hương chị, chị Hương luôn nha chị Hương ở Dầu tiếng uh, Bình ừ. Dương hỗ trợ uh, cho ừ, hoàn cảnh bà thì hiện tại hoàn cảnh bà thì Phước ừ. cũng sẽ ghé tiếp tục uh, thăm hoài vậy đó cô chú ừ. anh chị có hỗ trợ thì hỗ trợ cho bà thật sự ra giờ là hỗ trợ là nói là tiền thuốc men thôi chứ bà cũng giờ không còn ăn uống gì được nhiều đâu cháo cháo rồi này nọ thôi cháo khô cá nó khô khô ăn yeah. Dạ. cá kho nước ăn không được nó tanh dạ cháo với đường chúc sức khỏe bà nha ừ, ừ cảm ơn con thì xuống thăm tao mau mau để lâu quá cái này xuống tao không thèm nói chuyện à giận hả giận hả ừ. <laughs> bye bye cô chú nha ừ. bye bye